Bạn có thể giúp trẻ học về thời tiết bằng cách tạo ra mưa ở trong lọ. Bạn cần một lọ thủy tinh, một cái đĩa, nước và cục nước đá. Đun nước đến khi nó bốc hơi. Đổ nước vào lọ và đặt một chiếc đĩa lên trên mặt. Sau khi đợi vài giây, trẻ có thể bỏ cục nước đá lên trên đĩa. Sau đó, trẻ có thể quan sát hiện tượng xảy ra. Bạn có thể giải thích rằng nước bốc hơi vào không khí ấm và khi nó đụng phải chiếc đĩa lạnh sẽ tạo thành những giọt nước rơi xuống. Sau đó, bạn có thể nói, đây là cách mà mưa được tạo ra. Nước trong không khí tạo thành những đám mây sau đó rơi xuống thành nước mưa. Hoạt động này giúp trẻ hiểu được mưa đến từ đâu.